Đây là đặc điểm của cái con xe điện Milan nhé Milan 2 Đây Cái hệ thống chắn bùn rất là kém luôn ra bùn đất nó luôn luôn bám Ở đây này Đây này Toàn bùn đất này Đấy Bảo dưỡng mà không ờ, tháo ra để, để xịt rửa lau chùi sạch bùn đất này đi thì chỉ một thời gian là sẽ chết khiển hoặc là đi sẽ chập tròn để nguồn đất này đây đang bảo dưỡng xe điện nhé bảo dưỡng tổng thể một con xe đấy là phải làm rất là kỹ đây xe lâu ngày uh, đi bùn đất này một lớp đất dày cộp này như này thì còn gì nó của bền lại người mà không chăm sóc thì làm sao mà bền được bùn đất bám vào như này chỉ một thời gian là dỉ hết rỉ rất đi học này dây điện toàn bộ khu dây điện là cũng đất bám này Đấy, trong học ác quy thì rất là nhiều đất cát chính vì thế nên con Milan này nó này trên tiền toàn đất này nên là con xe này đã bảo dưỡng gần như xong rồi nhé. lúc đầu đến là toàn bùn đất nhưng bây giờ thì đẹp như tiên rồi này coi như là mới cứng phanh pháo thì siêu ngon rồi bóp nhẹ ăn ngay nhẹ phát là chơi ngay còn con này nữa đương nhiên là từ giờ đến chiều sẽ đẹp đẽ ngay bảo dưỡng nhá đây là khâu bảo dưỡng này bảo dưỡng nó phải thế này chứ không phải là bảo dưỡng quệt quệt qua dầu xong rồi uh, vặn vài cái ốc và xong bảo dưỡng nó phải thế này đây này ở đây khâu bảo dưỡng này nhựa vỡ là bắt đầu ra cố rồi Đấy. đây nhựa vỡ này các chuyên gia đang gọi là cấy ghép đóng đinh cấy ghép gọi là đấy nó sẽ đẹp ngay mà đấy hàn nhựa à, như hàn ô tô nhá đây cũng lại một nhóm nữa bảo dưỡng này đấy, bảo dưỡng tổng thể nhé đây nha đấy bảo dưỡng tổng thể các kiểu luôn làm nó phải cẩn thận đi mới lấy tiền được của khách hàng nhưng mà làm nhôm loam mà sao mà lấy tiền được cứu sửa chữa từ A đến Z các loại xe điện đặc biệt là những xe mà mua ở hệ thống xe điện Lan Anh thì bảo dưỡng không mất tiền thế còn tất cả các xe mua mà không phải của Lan Anh thì vẫn được bảo dưỡng sửa chữa bình thường nhưng sẽ thu phí dịch vụ nếu bảo dưỡng cẩn thận và có tâm có trách nhiệm như này thì là khoảng 350 nghìn một xe Đấy. Là... Bây giờ đang đánh rửa phớt thụt của 133S Plus nhé bảo dưỡng này thay phớt đánh rửa đi nó sạch sẽ rồi mới bắt đầu làm đảm bảo an toàn đấy bảo dưỡng các kiểu nó giống như một xưởng mà chế tạo và sửa dụng